Con xin kính chào anh chị. Thì anh chị em chúng ta đã biết đất nước Việt Nam chúng ta đang trải qua một cơn khủng hoảng của đại dịch và có thể nói rằng là đang lan tràn và riêng với địa phương như ở vùng Sài Gòn chúng ta đây là vỡ trận và không có thể nói là có cách nào mà ngăn cản được, ngăn chặn được. Thì mấy ngày nay anh chị em cũng đã xem những clip mà người ta đã hướng dẫn anh chị em cái cách mà chúng ta bảo vệ cho cá nhân cũng như gia đình thì bác sĩ Phan Xuân Trung này là một bác sĩ làm bên ờ, bệnh viện đại học y dược dân tộc và ngài đã và bác sĩ này đã lập ra một cái nhóm cùng nhau giúp cùng nhau để giúp qua đỡ nhau trong cái mùa đại dịch thì bác sĩ Phan Xuân Trung này đã đưa ra một cái giải pháp và chúng ta đã biết là bác sĩ lập luận rằng là virus SARS-CoV-2 là một loại virus lây qua đường hô hấp. Virus này nó xâm nhập vào tế bào niêm mạc của mũi chúng ta, chiếm lấy hệ thống sao chép thông tin di truyền của nhân tế bào, biến tế bào thành công cụ nhân bản cho virus. Cho nên là các nghiên cứu khoa học đang tìm cách diệt virus, tuy nhiên chờ được thuốc diệt virus thì hơi bị lâu một à, cái giải pháp đơn giản phải phá hủy cái môi trường sinh sản của virus tức là tế bào niêm mạc vùng mũi họng của chúng ta thì bác sĩ Nguyễn Xuân Trung này Phan Xuân Trung này ông cũng đã đưa ra một cái giải pháp khá đơn giản đó là nước muối thì anh chị em lưu ý là chúng ta mua muối ở ngoài à, ở ngoài các tiệm thuốc tây ấy, thì nước muối sinh lý nó chỉ là 0,9 phần trăm thì nó khá là nhẹ cho nên là anh chị em có thể tự pha ở nhà được bằng cách là một ly nước như thế này thì anh chị em có thể pha nửa ly nước với hai muỗng hai muỗng muối nhá hai muỗng anh em quấy đều lên để làm sao cái độ mặn của nó mặn chút đừng có lạc quá và anh em dùng cái xi lanh này nhá và cái anh em dùng xi lanh này là anh em hút nước thì lưu ý là chúng ta sẽ bơm vào hai mũi của chúng ta nhé thì anh em lưu ý là khi chúng ta bơm như vậy thì chúng ta rửa mũi thì chúng ta nhớ ngửa lên và chúng ta vô rửa làm sao bên mũi trái mũi phải mỗi lần à, mỗi bên là hai lần là tổng cộng 4 lần anh em nhớ làm sao chúng ta lắc lắc để cho cái à, nước muối nó tráng đều trong cái khoang mũi của chúng ta để nó đánh bật tất cả những cái à, con virus nó đang nó đang bám vào trong cái viêm mạc mũi của chúng ta thì anh em lưu ý là làm chúng ta cố gắng làm một ngày chúng ta là khoảng 3 lần sáng trưa chiều tối nếu mà ai siêng thì 4 lần thì anh em sẽ cảm nhận được cái độ mặn nó xâm nhập vào cái niêm mạc mũi của chúng ta thì ờ, như con vừa rồi ở trong ờ, cái khu cách ly là con lấy 4 lần lấy 4 lần mẫu thì chúng ta thấy là bác sĩ lấy thì thường sẽ chọc cái ờ, cái que cái que mẫu đó vào trong mũi lỗ mũi chúng ta trong cái lỗ mũi cái niêm mạc đó chất nhầy đó để người ta lấy cái chất nhầy đấy ra đó các bạn các bác để chúng ta để người ta có thể xét nghiệm được là âm tính hay dương tính vậy thì khi chúng ta rửa mũi và rất đơn giản dễ làm không mất tiền đúng không ạ không tốn tiền không tốn gì hết chỉ mất cứ mỗi ngày mỗi lần làm chỉ có mấy giây thôi mà chúng ta có thể rửa sạch được tất cả các viêm mạc các niêm mạc mũi mà nó nó nó các virus nó đang bám ở đó và chúng ta cố gắng làm thì chúng ta đánh bật nó ra rồi thì nó không có cách nào nó bám vào trong đó nó sinh sôi nảy nở ra ở trong niêm mạc mũi của chúng ta mà nếu chúng ta không thì nó sẽ chảy xuống rồi nó xuống họng chúng ta đây ha nó xuống họng rồi nó sinh sôi rồi chúng ta thấy là phổi chúng ta trắng là chúng ta thua nên cái cách này rất là đơn giản cho nên anh chị em tâm đạo chúng ta cố gắng áp dụng và chúng ta làm nhá chúng ta làm mỗi ngày ba lần ít nhất là ba lần mà nhớ là chúng ta pha nước muối làm sao đó mặn hơn chút và nếu mà ai không làm quen thì chúng ta thấy nó sẽ hơi bị sót và đặc biệt là những ai mà bị viêm xoang mà chúng ta cứ rửa nước muối thường xuyên á, thì anh em để ý rằng là rất là tốt nó rửa sạch mà chúng ta thấy mũi không tanh rồi nó khô thở nó dễ hơn mà khi chúng ta nhớ lưu ý là khi chúng ta bơm thì anh em nhớ chúng ta ngưng thở chút xíu nha nín thở chút xíu để không nó sạch thì con làm thì con làm quen rồi thì con làm đấy là con bơm một lèo vô chỉ một giây vào xong con lắc lắc cái đầu và con nhả ra làm thế rất là dễ chịu còn ai làm không quen là sẽ dễ bị sặc thì anh em cứ cố gắng nhá đơn giản thôi nhưng mà nó sẽ hiệu nghiệm chúng ta giờ cứ chờ vaccine lâu lắm mới đây là những cái cách rất đơn giản mà các bác sĩ đang giúp chúng ta thì cảm ơn cái bác sĩ Phan Xuân Trung này đang giúp đỡ nhau trong mùa dịch thì tất cả cái hội các bác sĩ trong ờ, nước Việt Nam ta đây chung tay vô cái group của bác sĩ này và bác sĩ này đưa ra một cái giải pháp đơn giản thì chúng ta thấy thế thì anh em cố gắng làm một lần nữa xin chúc anh chị em tâm đạo chúng ta khắp nơi khi coi được cái clip mà con đã chia sẻ như thế này thì chúng ta cố gắng làm nhá mua xi lanh ở đây ở đây là tiệm thuốc tây bán nhiều lắm chúng ta mua về chúng ta làm ngay nha để chúng ta yên tâm thì chúng ta cùng nhau để vượt qua cái đại dịch này bằng tất cả à, cái sự nỗ lực cố gắng và hơn bao giờ hết thì chúng ta cố gắng làm theo sự cái chỉ thị của à, nhà nước cố gắng anh em ta hạn chế ra ngoài chúng ta ở nhà thì con là hơn một tháng rưỡi này là chưa bước chân ra khỏi nhà chả làm gì hết có gì ăn lấy à, đó là một cái để chúng ta chung tay để chúng ta giữ gìn nhất là cái biến thể Delta bây giờ đó rất là phức tạp cái không chỉ hai người mà tiếp xúc với nhau đã bị đâu mà nó đã ẩn hiện ở trong à, không khí cho nên là tất cả anh em lưu ý trong phòng à, chúng ta ở trong nhà và chúng ta tắt hết tất cả máy lạnh và mở tất cả cửa cho nó thoáng và buổi tối chúng ta nằm thì nên nằm quạt và cho quạt xoay chứ không để quạt đứng nha anh em lưu ý à, những cái cách như vậy để chúng ta à, dù chúng ta không có làm gì lớn lao nhưng mà chúng ta cũng ngăn chặn được cái đường lây của nó à, xin à, cảm ơn nhiều lời chia sẻ với anh em để chúng ta cùng nhau nỗ lực chúng ta làm à, kính chúc anh chị em chúng ta nhiều sức khỏe